cây này đi chạy có ông không bạn <laughs> mình chích một phát thì y bài luôn mấy ngày sau mới có clip quay xin chào tất cả mọi người thật là vui vì hôm nay là được ở đây và quay những video cho mọi người xem à, cái tuần vừa qua ở đâu cũng nghe tin mưa tin lũ hết mọi người ạ và để đi được đến đây thì à, cũng rất là khó khăn vì khi mà phải đi qua một con suối ngày xưa thì à, họ gọi à, đó là con suối mà bây giờ nhìn nó như con sông rồi mọi người ạ và người ta bắt một cái đập tràn ở trên à, con suối đó nếu mà thường ngày á, thì việc đi à, qua lại đó thì rất là dễ dàng nhưng mà vì ngày mưa bão hay nào mọi người à, khi mà đi qua đó 10 phút sau có khi 10 phút sau là không quay trở về được mọi người vì à, đập họ xả lũ cũng rất là mong sao cho mưa thuận gió hòa để cho người dân họ đi làm để có tiền để trang trải cho cuộc sống luôn mọi người ạ sáng hôm nay thì à, mình à, à, tính đi quay nhưng mà phải chờ nước nó rút đi rồi mới mới đi qua bên à, sông rồi được mọi người ạ và sáng hôm nay mình có tình cờ đi qua một cái hồ mà người ta nuôi cá ở đó đó mọi người họ đang kéo cá ở đó mình à, ngồi lại và xem à, có mấy anh đang kéo cá thì mình ngồi kể những cái, cái câu chuyện về những chuyến đi của mình mấy anh rất là hứng thú về những câu chuyện đó và cho mình à, một con cá chê mọi người ạ rất là bự luôn mình sẽ dùng cá chê đó để ngày hôm nay làm gì lứt mình nghe rơi xả <laughs> mình sẽ dùng con cá chê đó để nướng mọi người ạ ui ờ, ờ, con cá chê nó có cái ngạnh đấy nha Rồi chừng nó nó nó chích cho một phát là mấy thanh niên ờ, chưa đẻ lần nào kêu là chích một phát đau như đau đẻ luôn <laughs> chết nha chết nha cái cái phần ảnh đó là mọi người cái phần ảnh đó đây nè ngay cái này nó chích vào thì ờ, người ta bẻ rồi à, bẻ rồi à, à người ta bẻ dùng mình Sao rồi à mà đây là cái chê à. không phải là cái chê mà cái chê uh, cái chê ngoài đồng ấy đó lại đâu này cái chê nuôi không phải đồng đâu cái chê nuôi ui rồi rớt xuống nước là xong rồi lứt rồi <laughs> lứt hay lứt <laughs> trời làm như thế mà không kết mà <laughs> không được cách ướp thì đơn giản thôi nhưng mà à, khi mà nướng lên cái vị đang như thịt nướng rồi mọi người ạ à. mọi người xem hết video nhé và đừng uh, tiếc gì cho mình uh, một like một đăng ký mọi người nha ờ, mình nấu với uh, măng nấu măng ờ còn cái đây là mình nướng ờ ờ nướng còn phần này thì để, để nấu ờ nấu canh chua với măng ờ được được đấy lức à nghe lức nghe thấy canh chua là thấy đã rồi lức ơi ờ. thả bự ra nhà có bán nhiều lên xíu ăn nhiều ừ. nhiều chứ ăn còn cần ờ, tí rồi mình ờ, cắt thêm nữa vì đây là cá nuôi nên nó nó hơi nhiều mỡ mọi người ạ nhưng mà cá chê này à, dù nếu mà có mua nữa thì à, giá cũng rẻ thôi nhưng mà dinh dưỡng à, nhiều lắm mọi người Lực biết không à, biết ăn cái này nhưng mà ăn nhiều ấy, đẹp rồi, trai không <laughs> rồi già rồi sẽ đen hơn <laughs> khứa cho nó ra khúc khúc khúc ấy rồi mình ướp cho nó thấm này ừ. đấy đúng rồi đúng rồi cái ta hộp giờ việc cái ta ừ, ừ, <laughs> lứt đầu bếp là lúc làm đầu bếp chính á ờ. à. còn cái đầu là cái đầu mình sẽ dùng để nấu canh chua cái này nhìn giống lức cái mặt nó nhìn giống ừ. lức ừ, giống mặt cái mặt nó nhìn giống mặt lức <laughs> mình cà chê mà mặt nhiều à, ờ, núi ở đây mình à, không thấy nó sạc à, lỡ nhiều như ở chỗ khác sao thế nhất lức nhỉ chắc là do ở trong núi nó có đá nó ít bị sạc không lức ở núi đây nè có mưa nó không uh, ờ, ừ. ít mưa mà nuôi người ta thì ở đầu thì à, đúng rồi đúng rồi mưa, à, đúng rồi đúng rồi ở đây thì ít mưa à, vì cái lượng mưa ở đây nó không không có nhiều bằng à, ừ, bằng, bằng chỗ, à, khác. chỗ khác nên à, chắc nó cũng không bị sạc mọi người ạ ở đây rất là nhiều ngọn núi luôn ở xa xa kia ở đây một ngọn rồi mọi người đi ra sau nữa rất là nhiều ngọn núi luôn mọi người ngày xưa đây là đường đi này nhưng mà vì mưa nhiều quá giờ nó thành con suối nhỏ luôn rồi mọi người ạ Anh Minh thì bữa nay ăn chay rồi, đâu có ăn thịt nữa đâu dạ, dạ. <laughs> ca sĩ là Phú Lê Ca sĩ Phú Lê Cái buổi sáng hôm đó anh tính qua rồi Nhưng mà anh nghĩ sao, anh nghĩ sao anh không qua Lát sau nước nó ùa về Nếu mà anh qua là coi như tóm đó anh ngủ lại luôn rồi Nhưng mà bên thôn mình cũng hay nha um, Những người mà qua về không được là họ <laughs> à, sắp xếp chỗ ngủ lại cho Đúng không? Ừ. cho ăn mì tôm cho ăn mì tôm nữa Ê, <laughs> ờ. chiếu, ừ, đúng cho... chiếu là mình mùng lại cho ngủ ở lại nó cái nạt vậy đúng rồi nhìn phải đừng quá ra <laughs> xương đấy còn một cái cây kìa đây này. không phải nhưng mà xem cái này là ngon à đây chút là mình lật cái này lật lật cái này này được không được sổ xí nó nóng quá nó, nó, nó trơn quá nhé hay là hai cây xiên hai cây luôn đấy y bài luôn này bài nào đây đây nhìn đấy bộ ngao Ủa, chết rồi ra ngoài rồi lúc đó đây kẹt thả cái thư đông tư đây chỉ ướp đơn giản như thế này thôi mọi người à, có tỏi có hành có bột ngọt có muối xả nữa mọi người mà nó thơm như mùi thịt nướng mà à cái này <laughs> nhí bay luôn <laughs> không bị tốt nữa nhét vào phần này nữa <laughs> trời ơi đây cái lá é nè mọi người ừ, xanh kìa không mưa nhiều xuống à. á mưa nhiều xuống là lá é nó xanh tươi kìa ha đẹp đẹp Đi, đây được không? Được chưa? Vâng. Ngửa đây chứ Ngập con cá luôn Dạ Từ từ từ được Ăn cả cái bông luôn, nó chua mọi người ạ à. cái muối, muối mì tôm Milliket nè mọi người Trong này nó có bột ngọt, có muối đầy đủ luôn có hành lá trong đây luôn nhá hành khô xé chỗ nào đâu ta đây ừ, đây à, à. Ừ, mình cứ bỏ từ từ thôi bỏ hai gói xí nữa mình nêm nêm thêm cũng được ha nó nó mà lạc thì mình nêm thêm chờ nó xô lên rồi mới mới bỏ lá giang mọi người giống như cá ờ. mập luôn mọi người cái kia này chưa bao giờ thôi này vì cái nồi nhỏ mà lứt bỏ nhiều măng quá thì nó đầy ra này toàn là ớt còn ớt không không thấy muối không thấy lá é hết ớt không ừ. <laughs> cái được chưa lứt rồi cái chúng ta cũng được rồi ừ. bát chắc chắc đây rồi cá con xong rồi mọi người ơi ừ. có nút trên à, nhớ rồi rồi bây giờ ăn cơm nha mọi người à. Vâng. chụp không chụp không à ma này đây hôm nay là mình mang một cái chén thôi cho chị ăn bằng tay đặt cái chén đây ô nha rồi cho em linh này Ú chà, ơi chín kìa. Đây mình coi nó có chín chín rồi. Ui mà nè. Mềm thịt mềm luôn mà, cá mềm luôn. Ui, đó tôi cái hang này nè đây mình sẽ chấm ờ. ớt nhé <laughs> hôm nay mình nhờ bò nhưng mà nó thiếu sẽ ăn một răng tước có đầy ừ. đúng thôi như mùi mùi thịt nướng thôi mọi người mình nói mình nói không sai thế nào hết nhưng mà <laughs> được ba tóc bằng mặt ông đói này mọi người ở những video lần sau nha bye bye mọi người